em à, xin chào tất cả các chị hôm nay em à, xin giới thiệu với các à, chị một bộ cái sản phẩm là chị lám tàn nhang của Thái Lan bộ sản phẩm cầu vitamin là bộ cao cấp của Thái Lan thì bộ sản phẩm mình gồm có một tuyếp dài một bánh xà phòng màu cam một hũ dưỡng ban ngày một dưỡng ban đêm và chống nắng bộ sản phẩm mới được đóng gói rất chắc chắn có hướng dẫn sử dụng kèm theo có mã QR nguồn gốc rõ ràng à, sản phẩm bộ sản phẩm này được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan sản phẩm này thì giúp mà chị lám tàn nhang đồi mồi da bị sạm da mụn đầu năm để trị tận gốc và an toàn hiệu quả cho à, nám tàn nhang <clears throat> thì hiện tại thì được rất nhiều các chị em tin dùng bộ sản phẩm này thì sau đây em xin à, là quét luôn cái mã vạch và nguồn gốc cho các chị à, xem luôn về sản phẩm bên em em sẽ dùng à, phần mềm trên điện thoại quét mã vạch luôn các chị có thể dùng Zalo đây em dùng Zalo luôn nhé quét mã vạch đi em quét trực tiếp đây đấy ra sản phẩm luôn đây ạ quét mã vạch ra em sẽ quét nguồn gốc của sản phẩm tìm nguồn gốc em dùng phần mềm nguồn gốc của sản phẩm em quét đây là sản phẩm của thái lan đấy đây em quét lại cái chị xem nha em dùng này nó nó đây ạ sản phẩm của thái em em cũng có thể quét nguồn gốc một cái app trên điện thoại quét không ra này Em quét mở ra luôn đây bộ sản phẩm bên này thì có tem mác đầy đủ luôn mã vạch hướng dẫn sử dụng đóng gói rất chắc chắn thì bộ sản phẩm này nếu mà các chị bị nhẹ thì các chị dùng một bộ và nếu bị nặng thì dùng hai bộ bị nhiều nhiều cái đám tàn nhang bị lâu năm thì dùng hai bộ thì hiện tại bên em là giá bán một bộ là 230.000 miễn phí ship và được kiểm tra hàng trước khi nhận các chị nhé các chị nhận hàng các chị kiểm tra quét mã vạch kiểm tra nguồn gốc không đúng như mô tả sản phẩm các chị có thể hoàn lại sản phẩm em trả lại cho bưu tá và hai bộ bên em hiện tại đang bán là 400 nghìn miễn phí ship và cũng được kiểm tra hàng đây cái hạn sử dụng đây hạn sử dụng là tháng 10 2019 này và tháng 10 2022 thì các chị mà đặt hàng thì các chị để lại cho em à, theo cái cú pháp là số bộ và số điện thoại là sẽ như hai bộ này số điện thoại là 0985 123 191 chẳng hạn này. thì nhân viên bên em sẽ gọi đến chốt đơn cho các chị thì bên em có hai số điện thoại để gọi đến chốt đơn thôi chỉ có số là 0985 123 191 và số 0397 579 957 để tránh những cái à, shop khác gọi đến chốt đơn bởi vì em cũng không biết là bên đó là sản phẩm chất lượng như nào thì em không dám cam kết Đấy, nhưng bên em cam kết là sản phẩm rõ ràng nguồn gốc sản phẩm bảo đảm chắc chắn đóng gói cẩn thận bên em cam kết luôn là một liệu trình nếu bị nhẹ một bộ không khỏi của em hoàn tiền cho các chị luôn để các chị yên tâm các chị sử dụng bên em hiện tại là đang cung cấp sỉ lẻ ra thị trường để các chị nào có nhu cầu muốn ờ, kinh doanh sản phẩm mà có muốn mua về sử dụng thì liên lạc với em qua số điện thoại hoặc để theo cú pháp đó các chị chỉ cần để theo cú pháp là số bộ số điện thoại thì bên em sẽ gọi tới và chốt đơn hoặc là các chị có thể uh, liên hệ với số Zalo là 0985123191 để bên em sẽ tư vấn kỹ hơn cho các chị trong uh, quá trình uh, chị nám tàn nhang chị mụn chị à, sạm da nhảy sản phẩm bên này mình rất chắc chắn và được rất à, hiện tại được rất là nhiều các chị em tin dùng đóng gói chắc chắn giá thì có 200k 3 230k một bộ nếu hai bộ là 400k các chị quét mã và kiểm tra hàng cam kết ừ, là hàng chất lượng uy tín luôn so với em em ship toàn quốc luôn Đấy, sản phẩm tem trên nào dưỡng này nó có chắc chắn tem luôn đây có tem đây cũng có tem ạ tuyết dài này có 25 gram đấy 25 gram hướng dẫn sử dụng thì trên à, vỏ hộp có rồi các chị ạ có hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết hạn sử dụng rất là còn dài đến tận 25 à, à đâu 20 đúng không 2022 mới hết hạn có thể dùng thoải mái với thời gian Các chị ờ, muốn đặt hàng để lại cho em cú pháp này số bộ số điện thoại nhân viên sẽ chốt đơn ạ gọi tới và các chị nhớ là bên em chỉ có hai số trên màn hình thôi hai số điện thoại chốt đơn trên màn hình thôi tránh các shop khác mà vào gọi vào chốt đơn Ờ, thì em cũng không biết là bên đó sản phẩm của họ như thế nào em cũng không dám cam kết bên em cam kết là chất lượng